cả kỹ các bạn Mình là Bảo Duy Và trong video ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá trải nghiệm hai mẫu xe Sport mới của nhà Honda Vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam Chiếc CBR 500R và chiếc CBR 650R Đối với chiếc à, xe CBR 650R này ấy, Thì phải nói là có khá nhiều những cái ưu điểm Để chúng ta có thể kể tới và những cái nâng cấp mới Khi mà chuyển lên cái chữ R này vâng, Trước đây thì nó là chữ F khi mà lên tới 650R à, này thì à, những cái trang bị công nghệ rồi à, tất cả những cái can thiệp xử lý cái phần động cơ này đã giúp cho chiếc xe này có được một cái sự toàn diện về cái khả năng vận hành khi mà chúng ta di chuyển ở trên các cái cung đường à, phía trước này thì các bạn có thể thấy là cái uh, cặp phùa Showa SFF này được sơn cái màu vàng đồng khá là bắt mắt này rồi là cùm phanh nít với uh, mỗi một bên là bốn heo dầu lốp trước và lốp sau đều được uh, sử dụng uh, đan lốp cũng là hàng hiệu đấy đây này đây có dòng chữ Sport Max này D214 các bạn anh em nào mà đã từng chạy cái dòng lốp này rồi thì có thể comment chia sẻ ngay phía bên dưới clip nhé để anh em mình cùng cả thảo luận với nhau nhiều hơn đằng sau thì cũng có giảm sóc được sơn màu vàng có thể tùy chỉnh được à, 10 nấc. Cái phần à, yên xe của chiếc à, xe này thì Duy như có nói ở cái phần đầu video là cái chất liệu và cái cái à, cái phần bề mặt này nó làm chưa được có cái độ nhiều độ nhám á. Anh em mình ngồi là khi di chuyển thì thoảng nó hay bị trượt về phía trước. Nhưng mà nhìn cái chiếc CBR 650R này thì chúng ta thấy được rằng là cái đâu đó nó vẫn có được cái cái độ chất sự là vẫn có độ chất độ chất đến từ đâu độ chất đến từ cái kiểu dáng này đó những cái góc cạnh nó u nó vai nó hầm mố hơn và độ chất tiếp theo là khi chúng ta khởi động bây giờ thì khởi động thử lên luôn đó các bạn thấy không thấy cái khối động cơ của 650R này nó khác đấy nhỉ đúng không trên chiếc 650R ờ, này thì cái đuôi các bạn có thể nhìn này nếu như mà chúng ta chưa vội đề cập đến cái phần ờ, nối xuống pad biển số nhá Chúng ta chỉ nhìn tới đây thôi Thì bạn thấy đó là cái phần đuôi này nó hơi bị cụt Nếu như mà anh em nào độ ấy thì Duy phải nói là chúng ta anh em ờ, mình rất nên sắm một cái phần ờ, bọc yên ở phía sau này để biến cái chiếc xe của mình thành cái dạng yên solo thì uh, như Duy có xem cái phiên bản ở bên Thái ấy, ở trong cái triển lãm mô tô show Bangkok vừa rồi ấy thì cái phần đuôi này họ có cái ờ, bọc ở đây này nhìn cái phần đuôi này nó kéo dài hơn trông nó rất là hầm hố rất đẹp trông nó sport hơn hẳn nhìn nó nó thanh thoát cái phần đuôi này nó rất thanh thoát và nó có cái độ vuốt cao nhìn phê thật sự ấy là khi mà chạy ở trên chiếc ờ, CBR 650R này rất ít khi Duy phải nhìn xuống cái mặt đồng hồ để kiểm tra để áng chừng xem là cái nhiệt độ của cái động cơ là bao nhiêu bởi vì thật sự là kể cả đi trong những cung đường tắc thì Duy vẫn cảm nhận được rằng là cái khối động cơ này được uh, tối ưu hóa về khả năng làm việc cũng như là cái cách các kỹ sư thiết kế cái hệ thống uh, làm mát tản nhiệt cho động cơ thật sự là cái động cơ này phải nói là đạt được một cái hiệu suất tốt khi chúng ta vận hành nhưng mà vẫn đảm bảo được rằng là cái nhiệt độ không quá nóng gây cản trở chúng ta trên những cái ờ, cung đường nào rất hay cái phình cần kính chắn gió phía trước này thì được làm cao đẩy lên anh em mình à, có thể thấy đây đó ngồi như thế này nhá núp gió đây rất, rất ngon đúng không ạ còn đây duy cao một 1m75 à, chống chân thì vẫn à, có thể chống được ừ, gần hết một bàn chân Nói chung là chiếc xe này ấy, anh em nào mà cao tầm mét sáu 63 65 ấy chỉ cần hạ một nấc phuộc thôi là ngồi vô tư, không vấn đề gì. Quay lại với cả cái phần uh, tay lái này nhá. Thì uh, Duy có một cái điểm chưa hài lòng đó chính là cái uh, công tắc uh, cái đèn passing này, này đó để xin vượt đó thì trước đây thì duy rất hay quen cái uh, lẫy passing ở đây chúng ta thò tay chúng ta gạt lẩy rất là nhanh nhưng mà khi chuyển đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng cái ngón cái này để để để để sờ lên thao tác rồi gạt gạt ấn ấn như thế này đó nó sẽ làm đôi khi là nó sẽ làm mất tập trung vào nhất này thứ hai là cái phần mà chúng ta đang chạy tốc độ cao ấy chúng ta đưa một cái tay xa bên này cảm giác nó cứ sao sao ấy thật sự là như vậy còn đâu chắc là anh em dùng một thời gian rồi thì ờ, quen rồi thì nó sẽ khác nhưng mà với duy thì duy có cái cảm nhận là như vậy bây giờ thì anh em mình cùng ờ, lên xe rồi trải nghiệm thôi trải nghiệm cái cảm giác của chiếc CBR 650R này với cá nhân Duy á thì Duy cảm thấy là <laughs> khi mà ra những cái cung đường uh, trường ấy nó mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc công nhận là rất là khó tả thật nó chưa đến cái mức uh, đỉnh điểm đâu nhưng mà mỗi một cái mẫu xe có cả khả năng đi trong phố cả sport city như thế này thì uh, thực sự là, là là là chiếc xe này đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình cho chúng ta những cái trải nghiệm rất đáng ta phải cân nhắc khi ờ, nhắc tới những cái mẫu xe ờ, Sport City cái mẫu kiểu Sport này và có cái mức giá lanh quanh khoảng 300 ờ, triệu đủ lại đó rồi bây giờ sẽ chia sẻ một chút với các bạn về cái những cái tính năng công nghệ trên chiếc xe này nhá à, cái điểm đầu tiên đấy mà duy muốn dành một lời khen cho cái chiếc CBR 650R này chính là cái cặp cuộc Showa ở phía trước này cặp cuộc upside down của Showa SFF có thể à, điều chỉnh được cái uh, cấp độ và tải trọng phần đầu xe uh, thường thì uh, khi mà đi trong phố này thì uh, duy để nó vừa, vừa thôi để cho chúng ta có những cái trải nghiệm đi qua những cái g uh, như các bạn thấy đó nó êm ái còn lại uh, khi mà chúng ta đi tour đi đường trường đi đường dài thì uh, mình sẽ chỉnh nó nặng lên một chút để chúng ta có những cái cú ôm cua nó ngọt ngào và sắc lẹm hơn chúng tôi là chúng ta đã nắm được đầy đủ hết những thông tin mà chúng ta cần thiết rồi nếu như anh em mình à, đi trời mưa đường trơn trượt hay là những cái đoạn à, chúng ta đi qua nó có sỏi đá tăng ga trượt bánh sau phải không ạ thì uh, chiếc xe này cũng được trang bị cái uh, công nghệ HSTC kiểm soát uh, mồm em chuyển hướng bánh sau để khi chúng ta thòng ga hay là chúng ta ga căng ở những đường trơn trượt trời mưa ấy, nó sẽ không bị uh, trượt bánh gây cho chúng ta những cái ờ, sự cố đáng tiếc đó cái ờ, tính năng này thì duy đánh giá cao ở trên những mẫu ờ, xe sport đặc biệt là những cái mẫu xe sở hữu những cái phân khối nó lớn một chút tầm từ 600 đến 650 trở lên Ngoài ra thì anh em cũng có được những cái trải nghiệm tốt khi mà chúng ta vào số hay là chúng ta giảm số trên uh, chiếc CBR 650R này nhờ vào cái bộ đi hợp chống trượt hai chiều slipper clutch lúc mà chúng ta chuyển số nó mượt mà nó nhẹ nhàng rồi nó giảm bớt thời gian chúng ta có những cái cú vượt cái cú gia tốc nó ấn tượng rồi đó hơi tiếc một chút là chiếc xe này chưa được <laughs> trang bị cái uh, hệ thống hỗ trợ sang số nhanh nhưng mà đúng rồi với một cái mức giá khoảng uh, à, 250 à, triệu quanh quanh tầm đó thì chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều những công nghệ ở trên một mẫu mô tô Sport City như là CBR 650R được tất nhiên là nếu mà anh em ờ, hết tiền thì sẽ có những cái trang bị công nghệ ngon hơn thôi phải không ạ cái uh, hệ thống phanh ABS được trang bị uh, cho chiếc CB650R này cũng là một điểm mà Duy cũng muốn nhắc tới chúng ta phải nhắc tới thôi chứ còn ra là những cái mẫu ờ, mô tô phân khối lớn bây giờ thì uh, đa phần là đều được sở hữu hệ thống ABS này. nó cũng như là một cái uh, trang bị bắt buộc rồi nhưng mà nhắc đến cái hệ thống phanh này thì Duy phải chia sẻ với các bạn một điều Hệ thống phanh trước của CBR650R này nó là ngon Ngon Nhưng hệ thống phanh sau thì có lẽ là khi các bạn mua chiếc xe này thì các bạn nên nhờ các anh kỹ thuật của bên à, Honda tinh chỉnh lại cái à, phanh phía sau bởi vì là như duy cảm nhận bây giờ thì nó hơi kém chúng ta phanh nhưng mà nó không có cái sự tác động quá nhiều đó và mặc dù thì thì duy ấn vào duy vẫn cảm nhận được cái lực nó nó đẩy xuống đó đây này đó đó nhưng mà chúng ta nên nên tinh chỉnh nào, để ok hơn Vậy là chúng ta sẽ à, bỏ lại chiếc à, CBR 650R ở phía sau để chúng ta sẽ cùng tiến tới người đàn em CBR 500R 2019 với một cái thiết kế không có quá nhiều sự thay đổi về những cái đường nét ở bên ngoài Chúng ta sẽ à, tiến lại gần hơn với cái phần đầu xe đi ạ à, Tổng thể thiết kế của CBR 500R thì à, các bạn có thể thấy đó Nó đâu đó vẫn có thừa hưởng được từ người đàn anh, người anh cả CBR 1000R Fireblade Cái phần đầu xe này, các cái ờ, hốc gió ở đây Đó, là những cái điểm nhấn cũng như là để làm tăng thêm cái tính khí động học cho xe Phần à, phía trước thì là có cụm à, đèn pha LED Full LED luôn ạ Xe thì cũng được trang bị à, công nghệ phanh ABS cho cả bánh trước bánh sau Cùng phanh trước thì là của hiệu Nissin Hơi đáng tiếc một chút khi chúng ta nhắc tới cái bộ giảm sóc phía trước Chỉ là giảm sóc ống lồng bình thường thôi Không như là người đàn anh CBR 650R được trang bị giảm sóc upside down của Showa SFF Tiến sang cái phần hông xe, phần thân này thì các bạn uh, có thể thấy rằng là nếu như mà để cạnh CBR 650R thì cái sự chênh lệch về uh, kích thước ở bên ngoài mà mắt thường chúng ta nhìn nhận được là gần như là rất ít đó kể cả chiều cao này độ to và cái độ hầm hố nó chỉ có khác nhau nhiều nhất là ở cái phần tay lái ở phía trước cái phần ghi đông này này và cái phần đuôi ở phía sau đặc biệt đấy ở trên cái chiếc uh, CBR 500R này ấy, thì Duy lại có một cái ờ, điểm thích, điểm cộng cho chiếc xe này so với cả chiếc ờ, CBR 650R ở phía sau kia. Đó là cái phần đuôi xe này. Phần đuôi xe ờ, được làm vuốt dài hơn. Nhìn nó có cái sự liên tưởng tới những cái mẫu xe như là CB R1000, rr Fireblade hay là những cái mẫu xe MotoGP đó, phần đuôi nó được vuốt nhọn và kéo dài ra phía sau trông nó đỡ bị khụt hơn là chiếc uh, CBR 650R. Ngoài ra thì ở phần hông xe này thì chúng ta cũng vẫn phải nhắc tới những cái điểm nhấn ở trên uh, phần hông xe đặc biệt là cái phần uh, bộ lốc máy ở đây được uh, sơn cái màu uh, vàng đồng được làm lộ ra và đẩy ra bên ngoài. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ có được cái uh, việc làm lộ ra là để làm mát này, rồi cũng là cái điểm nhấn của cái phần thân xe luôn. Cái bộ à, dàn đầu của chiếc uh, xe này ấy, phần yếm bên này này, Duy còn thích nữa một cái điểm này, nó chính là cái phần vây cá ở đây được làm lồi ra một chút. Đó, khi mà chúng ta nhìn từ góc 3 phần tư chúng ta sẽ thấy rằng là nó tăng cái tính khí động học là, là điều đương nhiên rồi, nhưng mà sẽ có thêm được cái chất thể thao, cái chất sport hơn. Cái phần à, ống xả của chiếc CB R500R này là được làm dạng ống xả đôi và làm to bản khá là lớn được pha giữa cái màu đen và cái màu à, bạc giúp cho cái à, phần hông xe đuôi này phía đuôi này nó có thêm được cái điểm nhấn là cái ống xả nó to trông nó hoành tráng bề thế phần à, đuôi xe đèn hậu được làm ổn kèm theo cái xi nhan ở dưới bát gắn biển số Phần này được làm bằng nhựa và chúng ta sẽ có một cái à, phần hợp kim để nối đỡ cái bát biển số ở đây. Nói chung là những cái đồ nhựa của Honda thì à, luôn luôn là những cái vật liệu làm hoàn thiện rất là chắc chắn. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái phần bình xăng này nhé. Phần bình xăng của của của xe này ấy thì uh, nó cũng được làm theo cái dạng là nhô u vai lên. Đó. Trông cái xe nó có cái sự khỏe khoắn kết hợp với cả những cái nếp gấp và những cái khứa cắt rất là mạnh bạo ở ờ, cái phần yếm xe và cái phần đầu xe phía trước này làm cho cái ờ, tổng thể của cái dàn đầu này từ bình xăng này cho đến hết dàn đầu này cho chúng ta được cái sự hầm hố và cái sự thể thao đó phần trên đây chúng ta cũng sẽ có những cái ờ, mảng khối ốp bằng nhựa pha cái chất liệu giả carbon có một cái điểm mà ở cái phần uh, cụ trạc chạc ba này ở đây này chỗ ghi đông tay lái này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thiết kế của CBR 500R này nó chưa cho chúng ta cái sự tinh tế và cái tính thẩm mỹ cao ở đây chúng ta đâu đó chúng ta vẫn thấy được cái sự thuần nó thuần quá nó chưa cho chúng ta cái cái cảm hứng nhiều mặt đồng hồ thì cũng là LCD âm bản và ở trên uh, CBR 500R này thì uh, cũng chưa có cái uh, HSTC như là trên chiếc 650R ờ, Côn thì cũng rất là nhẹ Phần tay phanh thì chúng ta cũng có nâng 5 nấc để chỉnh Với cái giá là 186 triệu 990 nghìn đồng thì quả thực CBR 500R là một mẫu xe rất đáng cân nhắc Tất cả các bạn nào có ý định mới bắt đầu cho mình một mẫu xe phân khối lớn và lại là một mẫu Sport nữa Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì ngay khi Duy ngồi lên chiếc xe này cầm lái những cái cú vặn ga đầu tiên thì Duy đã cảm nhận được rằng wow, một mẫu xe sport nhưng lại cho chúng ta những cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó không quá là nặng nề rồi cái cách mà chiếc xe hoạt động nó cũng rất là dễ chịu. Đó, cái sự dễ chịu đó đến từ đâu? Cái sự dễ chịu đó chúng ta có thể cảm nhận ngay được từ cái phần yên xe, phần tay lái rồi cả cái khối động cơ cái khối động cơ ở trên chiếc ờ, CBR 500R này đã có được cái sự tinh chỉnh so với cả cái khối động cơ ở những cái mẫu xe tiền nhiệm trước đó. Chính xác cái thông số là 471cc cho khối động cơ 500 của chiếc CBR 500R. Cái khối động cơ này ấy, các kỹ sư của Honda đã tinh chỉnh những cái chi tiết như là rút ngắn ống dẫn khí từ bộ lọc thông qua bộ gia tốc, miệng của van nạp cũng được rút ngắn hơn. Hệ thống phun đã được cải tiến, kim phun được tinh chỉnh, phun xa hơn, mạnh hơn và chia nhỏ giúp cho hiệu suất buồng đốt cao. Trục cam điều chỉnh van nạp và xả đã được tinh chỉnh 5 độ và nâng thêm 0,3 mm đến 7,8 mm. Tất cả những cái yếu tố này tổng hòa đã giúp cho khối động cơ được cải thiện thêm 4% mô men xoắn và tua máy được rút ngắn 500 vòng trên phút rồi, vừa rồi thì anh em mình đã cùng nhau ờ, đi đánh giá và trải nghiệm nhanh hai chiếc ờ, CBR 500R và CBR 650R. Thì uh, cuối video rồi, Duy cũng uh, chia sẻ với các bạn một chút nữa thôi. Đó chính là có một cái điểm hơi đáng tiếc một chút thì chiếc uh, CBR 500R này thì uh, tại thị trường Việt Nam Honda nhập khẩu nguyên chiếc thì sẽ không có cái phiên bản màu trắng phối với cả màu tem đen và xanh phản quang như thế này. Sẽ chỉ có hai màu là đen đỏ và đỏ đen trắng với cái giá bán là 186 triệu 990 nghìn Việt Nam đồng đó còn à, bên chiếc à, CBR 650R này thì à, sẽ có cái màu à, đen mờ mà các bạn đang thấy ở đây và màu đỏ đen nữa với cái giá bán là 253 triệu 990 nghìn đồng anh em có thể à, cho Duy những cái đánh giá nhận xét về hai mẫu xe này theo cái cảm nhận cá nhân của anh em ở ngay phía dưới video này nhé Và nếu video hay thì đừng quên like và share Cũng như là đừng quên ấn vào chuông Để anh em mình cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều hơn Về những cái mẫu xe phân khối lớn Xin chào và hẹn gặp lại